biết anh rồi còn elite nha còn con elite nha anh anh camera chơi elite rồi á Gonna be a big man someday But part of your face, you big disgrace Making you à lão à mày ngu tức luôn chỉnh quy hết lão à ê nó qua nó kiếm anh rồi qua kiếm anh rồi cha mày cha mày cha mày cha mày cha mày cha cha cha cha cha mày mày mày mày mày theo mà theo mà lão à mẹ me thấy ít máu mà me qua qua giết à ừ. Nhiều thế nhỉ Mấy cái đấy là đi đi trong đầu anh hiểu không? Đi ờ, còn biết trong đầu luôn rồi mặt rô đó luôn rồi Về chó này Thằng em giờ thằng em tôi thì bây giờ đang gọi là vào cái con đường tay tay trái anh hiểu không? Đòi làm bình viện luôn rồi Thả giùm vừa thôi tà lâu ơi tôi gọi là vừa rồi bảy bảy gì ơi vừa rồi trong trong mấy trường này chuyện thế à nhưng mà chơi như này là ngon rồi như này là, là ngon rồi đó không có mẹ đế thì nó không là gì hết mẹ đế bây giờ hả ứng dụng đi ứng dụng đây đây đây alo alo alo và dơ báo kéo dạ, luôn nha theo đây anh em lo hậu sự cho lo tan à bình như vậy à? tôi nhỏ người thằng nào kìa thằng nào tao đánh đánh mà đâu này cái này em mới chế mà mới chế được có đêm hôm qua đêm hôm qua với uh, hôm nay à đúng nhỉ à đâu chơi từ uh, sáng hôm qua sáng hôm qua với mấy chung hôm nay mới được có hai ngày à tầm khoảng tầm khoảng tuần nữa để lên kim cương tầm đấy tung nửa lên kim cương tuần thì lên người cao cùng cố gắng anh em nha cố gắng là gặp tâm cơ được nha delay á delay thì mình chơi mới mới bị delay anh em ạ còn anh em xem mà không không thấy bị delay đâu anh thấy cái pin không pin 73 này là mình không nhận pin đấy mình à, mình qua bên Hàn Quốc mình chơi là pin không giảm pin nhìn thế thôi chứ à, di chuyển hướng mình phải căng cái cơ ra để mình kéo á chơi hết như hồng luôn bỏ đi nha bỏ đi nha lúc em mới vào nhưng em ơi rần rần tay ứng ứng cho mình cái like mọi người nha giúp tôi cái like để tôi đưa anh em vào là đi uh, đi du học Hàn Quốc nha nếu này. đây đi vô vô tiền nếu ai đúng rồi tôi đáp gà bác họ mình liền dạ, đây đây đây đang xuống rồi đang xuống rồi đang xuống rồi đang xuống rồi đang xuống rồi đang xuống rồi anh ơi sao khoan hoài vậy anh dạ, chết rồi chết đâu nè chết dạ, đi không đi xuống sao không mua giảm pin nữa hả à, ông đâu cần mua giảm pin gì đâu anh em thì lại đang gọi chiến đó đổi tên thật những gì thì không có được nhá được nhưng mà mình phải cày áp pin em nè hiện tại là mình không giảm pin thì mình đâu có chơi giảm pin đâu mua pin như này là ok đó bây giờ anh em giảm pin là pin nó như này à thành ra để để chơi không nó ngon hơn leo giải không chơi Omega nên giờ chắc mình chơi này đấy nó biết não mà nó biết Uh... Ờ, ờ, ờ. sau mẹ thì mình sẽ ờ, em luôn rồi em luôn rồi chứ con mình đi cam gì vậy bên này bên này tụi này nó đáp nhiệt tình quá nó đáp nhiệt tình quá khó khó em nó ra thử với anh em á em của anh, rồi. anh có gửi lời mời các bạn cho em chưa em đâu có biết đâu hôm qua em chắc chỉ ờ, có thấy anh đạt ra nhập OTA bên Facebook vừa chia vừa có tiền ui người ta có tiếng người ta có gì lên lên lên lên lên đâu thường <laughs> không có gì game nãy rồi game này về mà đi đòi nợ bị ta đấm tận mắt game này ờ, anh hiểu ờ, Snowball chết ờ, thằng thằng đừng bên kia rồi nãy comment rồi lại với mình nói đúng rồi trời dạ, anh còn viên em ơi neo lên trời anh còn gì gà nó vô nó trời nó nó mình vô nó chơi dễ tay cảm ơn cảm, ơn cảm ơn nôn em nha Yeah, Penta, Penta đâu rồi? Xét rồi. Cái này là nước Đông Á chứ. Cho Penta đi bố. Đùa, sao cũng nhở? Thank you. đi ba đá đâu bộ đá không được không đá gì không cho đâu không cho đâu không cho đâu đâu phải đâu ở chữ anh à. anh hay coi ăn